Ok anh em ơi và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với cái uh, phần uh, liệt cơ tổng đồ cái bát 56 đồ gồm đồ gì cho anh em xem sơ qua những cái vật phẩm nó cũng có giá trị cũng có những vật phẩm gọi là tương đối nhìn hơi khó chịu một tí anh em cùng xem cho vui nè nhiều món đồ ra nhìn thiệt sự quá quá khó chịu anh em đây này đau độc sắc sát thương các kiểu ngon lành lại không có tóc đó rồi đến cái chơi cũng vậy cũng ngon lành cành đào luôn là không có tóc luôn đó áo áo này phục hồi cho anh em xài thì không bao nhiêu rồi bao tây này sinh lượng lực cũng cho anh em xài không bao nhiêu cả bán không bao nhiêu tiền này rẻ món đồ này không bao nhiêu cả năm năm vài hai ba trăm xu năm trăm xu thôi áo này cũng vậy đó bộ này cũng vậy thôi bộ khăn lôi 19 nhận khăn lôi 18 sinh lượng lực đẹp này nè đó đó cái này à, sinh lực nội lực kháng độc chẳng có gì cả này được sinh là kháng à, sức mạnh 18 kích đồ này sinh lực lực trăm sức mạnh 7 nhẫn sinh lực lực cũng ok các động 19 sức mạnh 11 dùng 2 sinh lực 54 hơi ít này cũng sinh lực đa số sinh lực lực kháng cao này mà đó đó là 17 sang họ 21 không băng mấy cái giá trị nó không có giá trị bao nhiêu là khải không có độc giá như tại vì thực sự là bán nó không bao nhiêu cả đó hết rồi qua tiếp tục qua con nghe mi đồ hình này đánh 120 con mà tổng đồ là thực sự là cũng những món đồ gọi là tương đối nè đây kích làm chậm 540 cái này chắc uh, ờ, 2 đến 3 kim một cái kích này còn cái bóng này nhìn tiếc gơ luôn này, không có hút nội lực hút sinh lực bó tay luôn cái này hút sinh lực 7 giờ làm gì đâu giờ cái nước ờ, đổi gì cho kích ừ, thiên bang kích nó cầm đi chanh chả làm gì rồi kháng lôi 20 kháng hộ 20 kháng hộ 19 rồi sinh lực lực 120 thằng băng chậm 30 ấn họ trốn họ trốn này không có giá trị bao nhiêu cả lực sơ cơ ba luôn đó tiết đào tóc 20 rồi sắc 20 vải trướng thì tưởng sắc thương đây mà cũng được vải kim rồi ờ, sắc thương 20 là không có tóc đó. Ờ. nếu cũng có một cây ờ, cây phi đao nữa cũng sắc thương 20 sắc thương chín mấy trăm mà không có tóc nữa dây chiên đó sinh lực nội lực rồi làm trăm bốn mươi pháp nhân nguồn dạy sinh lượng lượng thông pháp và có 4 điểm nhân không lên 15 này thông pháp 16 sinh lượng lượng 530 chứ cũng được nó mấy cái đồ này thì sự là anh em nào vào ba người cho anh em xài thôi bán không bao nhiêu cả khá là cùi đó đó đến ờ, tổng cái cuối cùng là hàng trí cốt của ngày hôm nay hàng hàng hot nhất ngày hôm nay đây nè một cái nhận kháng lo 28 chắc cái kháng lo 26 chứ nỗ lực 73 nhận này bèo lắm bán được 30 kim nè 30 kim còn 2 triệu đó cứ một kim là 70 nghìn thôi còn 30 kim rồi ngập bò này chắc 5 ờ, đến 10 kim cái bò này chắc ờ, hai ba kim đỡ cho ngày 10 bóp trong bàn xài không bán giày này hàng ok nè giày hàng hiếm rồi nè đó. 3927 nhẫn cống bênh 13 30 19 30 bao tây không lôi 15 ngày bò 540 bò này bán tầm này rẻ tầm này bán chắc khoảng tầm 5 đến 10 kim thôi nè đó đôi giày này cho đẹp không có gì rồi cái kích này bán cũng tầm 3 kim 4 kim là hết giá này rồi đó tổng cái bát 56 này chỉ được những một phẩm dài này mà nói chung là không lỗ là được đánh sau đánh rồi hơn được cái nhẫn này không không sao được ton đâu hơn được cái nhẫn này bù lại hai triệu không ton rồi đó rồi anh em theo dõi video ờ, tổng hợp này đừng quên để lại cho Khải một livestream hỗ trợ em ơi và Khải hãy video vào lúc 11 giờ 15 phút và cũng như là livestream vào lúc 7 giờ tối hàng ngày nha Ok cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho nha em ơi Okay, bye.